Rồi chào cả nhà hang thì hôm nay mời cả nhà cùng treo chân của ờ, đen lúa miền Tây mình đi ờ, tham quan ờ, khu nuôi ếch của ông cậu Năm gần nhà mình nha các bạn và các bạn theo dõi video. Mùng ếch này được mấy tháng rồi cậu Năm? Một tháng 5 ngày các bạn mà ếch nó ngon lắm nào các bạn. Nè ếch kêu gần này. Bên ngoài thì cậu Năm có nuôi cái dồ nè. cái Cá dồ này cũng cũng tháng mấy à? nó ở đây hiện tại thì nó có hai bốn sáu tám mục hiện tại cô năm đang cho ăn nè tháng mấy à có lý quá rồi dạ. tháng mấy là có lý rồi dạ. Ê.

10 ly hả ngoài này cỡ lớn nhất rồi phải không nó quay trên à, nhà anh Tấn anh nó à, hết bự lắm đã lắm bự hơn nhiều chuẩn bị vài bữa nó xuất chuồng quá im rồi Mấy em kia cho ăn rồi hả? Hả? Mấy kia cho ăn rồi hả? Bên kia cho ăn chưa? À. Hiện tại bây giờ cũng khoảng ờ, bốn giờ mấy chiều các bạn Đây ờ, cậu Năm đang cho ăn cử hai Sáng cho ăn một cử, chiều cho ăn một cử Đó, ở bên bên ngoài là cái ờ, cái nông ruộng phía xa nhà mình nha Dạ tới đây luôn này cũng được nó quá đây có cái chiếc xuồng à, thức ăn thì để trong cái xuồng nha tám vùng à tám vùng tám mùng ha này cái này à, lưới dân chim bây giờ này lưới dân chim phải không này lưới dân chim phải không ăn đừng cho nó vô nó ăn ba cái con hả ừ. cái căn lưới này thì nó vô nó không có vô được vô nó cũng dướng còn mùng gì mấy ngàn con con năm 10 ngàn con Hồi lúc thả ha à, Thì mình vớt ra ấy rồi Dưới này có cá thường các bạn Cá thường nó đang Đang Cái ao này cũng rộng Hồi đó thả bao nhiêu à, ngàn cá dột 10 ngàn cái vô con ờ. Thấy thử coi Ồ, lên ăn quá trời luôn kìa Dầu này cũng tháng mấy luôn hả Ồ, nó ăn hot ham Ồ, nó dạng ghê luôn, là nghe ông luôn kìa lên ờ à này hồi ấy ông ờ, bắt số ờ, cá giò mua số cá giò lớn á để vô á cho nó ờ, mấy con ếch bệnh rồi thấy ra mình ăn lơ cho nó ăn luôn dọn cái đè bánh mình làm gì dọn cho nó trống trải bị thúi đè đè lục bình bánh đó ăn mặt ừ. đây các bạn đấy mình đi vòng đi coi cô lắm mình à, cho ăn tiếp cái này à, bình quân nó mấy tháng nó mấy sức của bầy con lắm sức bầy hết á ếch ếch này bình quân mấy tháng nó mới ra bài cả bầy đây à. được tháng mấy ha có lý quá nè na giá nhiêu vậy? đây cái chiếc xuồng này để mình gói thức ăn cho đó cái à, à. mình không cái, cái xuồng này thì mình à, cho thức ăn cho đó mình đi ra giữa mình cho ăn các bạn đây chó nó là hình đẹp buổi chiều rồi thấy ở đây nắm rồi thấy dài dài qua đây bên đây nắm bên đây nè con lâm ừ cao lên cá ừ thấy con nắm cao cao lên cho cá dồ ấy ừ rồi cho rồi được rồi

Tách này ít lựa ra đó phải không? Hả? Tách này ít lựa phải không? Ừ, nhỏ Em nhỏ dạt lại. Ừ. thấy cũng bự hả? Ừ. Vậy nó không bị luốt. Hả? Chuyện lựa ra vậy nó không bị mấy con kia nó ăn hiếp. Ừ. Vậy mà cũng bộ mà ăn nước mớ nữa nè. Lên đây một ít lớn bên đây. Hả? Một ít lớn bên đây. Còn đây một ít nhỏ. Rồi chừng nào mới à, bơm xả nước vô? Bơm nãy à, rồi đó. Con rồi ha. Bây giờ bơm à, bơm, bơm à, giờ không có nữa. À. Một ngày bơm mấy cỡ nước vô à, xả nước đó. Rồi ta bơm tiếp. À, nói chung là cái này mà bơm cho nó sạch đè đó con ừ. Bơm cho sạch đè phải không? ăn nhìn nó tham bên ngoài thì à, cái dồ các bạn cái dồ này cũng chừng tháng mấy rồi à? cá dồ nhỏ nhà mình bên đó nha nhà mình cái bên đây mấy đứa cháu đang chơi dính đường đâu ớt là bệnh ha rồi, chắc mình cũng ờ, xin phép dừng video ở đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Thì ờ, đây là toàn cảnh ờ, khu mà nuôi ếch của cầu Nam Vui ở gần nhà mình ha. để mình quay cho bạn xem. Rồi, thì mình cũng xin phép dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.